Do it for the glory. hello. và xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại đến với channel của mình và mình HR Karen đây Và chào mừng anh em đã quay trở lại đến với một video Free Fire của mình Yes Và ngày hôm nay tôi đã quay trở lại đến với một video gọi là đột nhập nít ở đây rồi các bạn ơi Thì uh, hôm nay uh, chắc hẳn là đây sẽ là video mà mình nghĩ là mọi người đang hóng nhất Bởi vì đây sẽ là video mình review nick giàu nhất trong Hero Team e -e. Mà không phải đơn giản lý do bởi vì uh, gọi là tôi gọi là không lâu rồi không vô nick của siro mình tôi nói đây là nick giàu nhất anh em mà mà thật ra là nếu mà anh em nào mà nhớ thì anh em sẽ biết á, là tầm khoảng 6 hoặc là 7 tháng trước mình đã từng làm một cái video đó chính là đột nhập vô nick của siro rồi và cái thời đó thôi là siro cũng đã rất là giàu rồi các bạn ơi và mình nghĩ là bây giờ là siro chắc là thanh niên gọi là nick giàu nhất của gọi là hero team luôn á cho nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đột nhập vô nick của siro nha và nếu mà các bạn yêu thích mình làm thêm những video đột nhập nick của ai khác trong quân đoàn hr ví dụ như là t gaming hoặc là là Kabui hay là Mimi gì đó Thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha Ok anh em ơi Thì đấy nói chung là bây giờ chúng ta đang vô nick của Siro các bạn à Đấy Nói chung là các bạn uh, có thể thấy được đó là những thanh niên nào mà nhà giàu thường sẽ mặc đồ rất là đơn giản Mình để ý nha Mình thực sự rất là để ý luôn á đó. đó chính là những thanh niên nào mà có nick Free Fire thực sự giàu á Thì họ sẽ mặc đồ rất là đơn giản luôn Còn những thanh niên nào mà mặc đồ càng lè lẹt Thì chắc chắn là cái nick đó sẽ không thể nào mà xịn bằng những cái thanh niên này được À tôi nói thế không phải là tôi đánh đồng tất cả đâu nha anh em cái đó là tại vì tôi thấy gọi là thường là như thế đâu các bạn hiểu không chứ mình không phải là nói ai mặc đồ đẹp cũng là nít nghèo đâu nha ok các bạn ơi đầu tiên á thì để vô gọi là nít của siro thì mình sẽ coi coi là trong nít của siro là đang level mấy nha hiện tại là nít của siro là đang level 50 các bạn à hình như level 50 này là còn thấp hơn level của dịch ờ à, đúng rồi đúng rồi đúng rồi ha tính ra là siro chơi free fire ít hơn vịt các bạn à nếu mà anh em nào mà không biết á là vật một ngày bỏ có thể bỏ ra tầm khoảng 5 tới 6 tiếng liên tục để chơi Free Fire các bạn ơi. Và 5 6 tiếng đó là mình nghĩ là khoảng 11 giờ cho tới 3 4 5 giờ sáng luôn ấy. Cho nên đó là mình nghĩ là nick của vật uh, ờ, cao level hơn đó cũng là điều lẽ phải. Nhưng mà tại vì ban đầu tôi tưởng nó là kiểu ồ ông tính là Siro để chơi Free Fire nhiều phết mà sao level 50 thì bây giờ tôi cũng đã hiểu rồi. Ok, nói chung là level bao nhiêu đó thì mình nghĩ cũng không quan trọng lắm các bạn à. Quan trọng là kỹ năng anh em hiểu không? Đây tôi cho anh em coi sinh tồn xếp hạng mùa 22 là kim cương 2 kim cương mình không biết mọi người thấy như thế nào nhưng mà đối với mình kim cương là ok rồi đối với mình cảm giác như kiểu uh, lên được răng kim cương là đã thấy ok lắm rồi còn nếu mà lên được bạch kim hay là cao thủ gì đó thì nó còn vip nữa còn tự chiến xếp hạng ui ôi huy hiệu huyền thoại luôn là hiện tại là đang bạch kim các bạn à tại vì uh, hôm bữa nếu mà anh em không biết là hôm bữa vừa mới reset răng lại ấy đang là bạch kim một chứ hồi trước hình như là rô chơi cũng được ừ, cao phế đấy hình như là huyền thoại luôn hay sao á lên răng huyền thoại luôn á mọi người chứ không phải đơn giản đâu nha ok OK để mình coi lịch sử trận đấu coi Lịch sử trận đấu của chúng ta là khoảng 2 tiếng trước, 2 tiếng trước, 6 tiếng trước, 6 tiếng trước, 6 tiếng trước, một ngày trước. Vậy thì tính ra là một ngày Siro cũng dành khá là nhiều thời gian để chơi FIFA Fire đó nha mọi người. Tính ra là một ngày Siro cũng dành khá là nhiều thời gian để có thể luyện tập và quay clip FIFA cho mọi người coi. Nhưng mà sao thấy ba trận này toàn là thất bại luôn nha mọi người tôi thấy ba trận này là liên tục thất bại luôn nè còn ba trận sau thì liên tục chiến thắng luôn đấy nói chung đây là sơ quanh về gọi là uh, lịch sử đấu cũng như là level cái thứ và bây giờ chúng ta sẽ coi thử nhân vật của siro nha Ồ, oh, Siro thì thích chơi Hayato các bạn à À, Siro thì thích chơi uh, nhân vật Hayato Để mình đếm coi là trong nick của Siro đang có bao nhiêu nhân vật nha Hayato này, Macro này, DB này Siro Skyler 07 Kaigro Ôi, nhiều phế đấy anh em ơi 3 này, 6, 9, 12 rồi 15 này, 18 này, rồi uh, 21, 22, 21, 23. Ôi rồi 23 nhân vật luôn các bạn à VIP thật sự luôn á Hình như mình nhớ là nick của mình có khoảng 90 nhân vật thôi Nhưng mà nick của Ro tới 10, 23 nhân vật Ở đây thì mình thấy là còn khá là nhiều nhân vật nữa này Nhưng mà những cái nhân vật này chắc là do Siro không muốn mua nha mọi người Mình nghĩ là những cái nhân vật này chắc là do Ro chưa muốn mua thôi Chứ thật ra là nếu mà bây giờ đã sở hữu được 23 nhân vật rồi Thì những cái nhân vật còn lại tôi nghĩ là mua phát là có ngay nhưng mà tại vì chắc là chưa có cơ hội để dùng tới thôi chứ giờ muốn mua mua phép một Đấy, ok các bạn ơi Đến cái phần mà gọi là không kém hấp dẫn luôn Đó chính là tủ đồ các bạn à Wow Mình vừa mới vô tủ đồ là mình thấy viết rồi đấy 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, uh, 51 này, 54 này, 57 này, 60 này, 63 này 66, oh my god 66 cái tóc anh em à Damn Wow 66 cái tóc lận đó nha mọi người 66 cái tóc thường là tóc nó sẽ đi theo với bộ đồ Thì tôi nghĩ là tính ra là grow cũng này nè anh em thấy không Nhìn nè anh em để ý nè Đấy Thường là tóc nó sẽ đi theo với đồ nè anh em Đó tóc nó sẽ đi theo với đồ Và ở đây đang có rất là nhiều luôn thì mình nghĩ là chắc là đồ cũng nhiều phế đấy mình mình mình nói đây với mọi người luôn là mình à, chả biết cái bộ này à đây cái bộ này cái bộ này nó đẹp thật sự luôn á mọi người mình thề với mọi người là cái bộ này nó đẹp thật sự luôn nhưng mà hình như hôm bữa là do mình không có quay cái sự kiện hay sao ấy cho nên nó là mình không có gọi là sở hữu được cái bộ đồ này với lại là mình cũng chỉ quay những cái sự kiện nào mà mình cảm giác là kiểu cần thiết thôi á mọi người ôi Thề luôn á, toàn là đồ ngầu không à các bạn ơi Tính là là nhiều đồ phế luôn á Ok bây giờ mình sẽ test từng đồ cho mọi người coi thử nha Ui bộ đồ này À đây là cái bộ đồ mảng xà nè Ủa hình như nít tôi có bộ đồ này em ta Tôi không nhớ rõ lắm là nít tôi có bộ đồ này hay không nữa Nhưng mà tí nữa tôi sẽ về nít tôi để tôi check thử Thực sự đó là mình rất là thích cái bộ đồ này luôn đấy Nhưng mà mình không nhớ là nít mình có hay không Tới tiếp theo nữa đó chính là đầu ác quỷ bù nhìn Wow, cái này nhìn giống như là Ghost Rider vậy mọi người Giống như là ma ma tốc độ ấy mọi người Mọi người biết không? Và tiếp theo nữa đó chính là bộ bộ này là cái bộ ờ, đầu huyền vũ Bộ này thì đối với mình thì nó cũng ok thôi Chứ mình nghĩ là nó cũng không gọi là thực sự quá đẹp ấy Tiếp theo nữa chúng ta đến với độ bộ bạch hổ nữa các bạn Và tiếp nữa chúng ta sẽ đến với ờ, đầu thanh long Cái này là cái ờ, bộ đồ trong cái sự kiện M60 ấy, anh em có nhớ không? Còn cái bộ này của chúng ta là ninja bóng đêm này Kiểu giống như mình thấy là ông Rô này khi mà có một cái sự kiện gì đó là ổng quay hết luôn á mọi người khi mà có một cái sự kiện gì đó của free fire là ổng kiểu ơi Tới giờ tiêu tiền rồi mua ơi <laughs> Thực sự là như vậy luôn đấy Cái bộ này là độ kiếm sĩ trung tình nè Tính ra là mình khi mà mình vô nick của rồi Mình mới biết là trong đây nó có nhiều bộ đồ lạ Lạ với nồi mà bây giờ mình mới biết luôn ấy đây là bộ đồ Skyler Skyler của xếp anh em à Đấy đây là Skyler này Nói chung là cũng nhiều bộ phết đấy Nói chung là À cái bộ này cái bộ tích khách nè Cái bộ này đợt này hình như có sự kiện lớn hay sao đó Nhưng mà tôi cũng chưa quay nữa Tại vì tôi nói với anh em rồi đó Tôi chỉ quay những cái bộ đồ nào mà tôi cảm giác kiểu tôi cảm giác là tôi sẽ ờ. mặc nó nhiều á mọi người hiểu không tôi chỉ quay những cái bộ này mà tôi cảm giác là tôi sẽ mặc nó nhiều tôi mới quay thôi bộ này hình như là ồ wow, bộ này ngầu vãi nồi luôn ấy ờ à, trời đất ơi vậy mà trước đó tôi không quay mọi người ơi thiệt tình luôn á vậy mà trước đó tôi không quay những cái bộ này thề luôn ấy bộ nào cũng ngầu hết trơn hết á nhưng mà nói chung là bây giờ mình sẽ đổi lại đồ cho siro nha các bạn đấy đổi lại đồ cho siro hình như là siro hồi nãy là đeo cái này nè đúng không ta Tôi không nhớ rõ lắm là Siro đeo cái nào nữa Nhưng mà bây giờ tôi sẽ gọi là cố gắng à, đổi lại đồ cho Hidden Siro này Bộ đồ cởi trần đó là bộ đồ... À, đây, đây, chính xác, đây chính xác là nó này Quần hình như là mặc quần đùi thì phải Quần đùi, quần đùi, quần đùi, quần đùi, quần đùi Bây giờ tính ra phối với bộ nào nhìn cũng chất ha mọi người Tôi theo theo tôi thấy là phối với bộ nào nhìn cũng ok phết luôn ấy Đấy, ở ờ, đây, nói chung là phối tạm vậy đi Ok, oh my god Man Bộ Titan này tôi chưa sở hữu luôn á mọi người Titan thiết giáp này mọi người Ôi thiệt sự luôn là nhìn vô bộ đồ này tôi thích nói thiệt với bạn là, là đúng thích luôn ấy Thật sự là nhìn thích phải nồi luôn ấy Chứ không phải là đồ đâu Ok và đó chính là tủ đồ về quần áo của Siro Chúng ta sẽ cùng nhau coi tới chợ thủ nha Chợ thủ của Siro là bây giờ là có một con bé tên là Lu <laughs> Đây là con Lu nha mọi người Level 7 rồi trưởng thành rồi này uh, ờ, Mr. Vịt Con này là thám tử Panda Thám tử Panda này hiện Rô chưa có đặt tên còn ở trên đây nữa thì sẽ có con này nè Con chim cánh cục này Nói chung là cũng sở hữu trợ thủ khá là nhiều đấy Nói chung là trợ thủ thì mình nghĩ là chắc cũng không có gì để coi cả Nhưng mà còn sưu tập để chúng ta sẽ coi thử coi là cái bộ sưu tập uh, về uh, chuyển động của Rô sẽ có bao nhiêu nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nói chung là nhiều lắm anh em à. Đấy, nói chung là nhiều vậy rồi luôn. Và tôi sẽ coi thử coi là ở trong đây hình như là nick này của Ro là có cũng có nhiều những cái uh, biểu cảm mà nó à, không phải biểu cảm này nha nói chung là cũng có nhiều biểu cảm hiếm quá đấy anh em à Tại vì là sẽ có những cái biểu cảm mà anh em nào mà chơi FIFA lâu anh em sẽ biết là sẽ có những cái biểu cảm mà các bạn khi mà quay ra một cái cây súng gì đó hoặc là một cái sự kiện gì đó nó sẽ cho các bạn biểu cảm. Nhưng mà ở đây mình thấy là đúng là có nhiều biểu cảm hiếm thật. Mình không biết là có phải hiếm hay không nhưng mà mình chưa chưa bao giờ mình thấy những cái loại biểu cảm này. Cái này là biểu cảm của mảng xà này, còn cái này là Ồ, quan qua bên men anh em ơi Tôi nói với anh em luôn là chắc là sau này á Khi mà Free Fire có một sự kiện gì đó Mình phải chăm săn sự kiện tí anh em ơi Chứ thề luôn nick của mình ít tì, à, ít đồ vãi nồi luôn đấy mọi người Mình cảm giác là nick của mình ít đồ vãi nồi luôn đấy Cho nên là sau này tôi sẽ phải chăm đi săn sự kiện hơn các bạn hiểu không Ui, ngầu vậy Wow Cái này của chúng ta thì có ba lô thì có 1, 2, 3 Ba lô thì tính ra là cũng nhiều phết đấy Ba lô thì cũng nhiều, hòm xác thì cũng nhiều này Hòm xét là thôi khỏi phải nói rồi Phương tiện này Phương tiện thì cũng nhiều phết đấy bạn ơi uh, Cái này là chiếc macro đúng không mọi người Mình không nhớ tên lắm nhưng mà cái này là chiếc macro đúng không Ôi sở hữu nhiều skin đấy bro Cái skin này là mới nhất này cái skin à, này là hình như à đâu cái skin này là mới nhất còn cái skin này là hôm bữa này wow nói chung là macro của của của siro cũng nhiều phết đấy dù thì cũng nhiều này dù thì Gro đang sử dụng cái chú hề này đúng là siro chú hề luôn nè này Ok, nói chung đấy là sơ sơ về bộ sưu tập Nhưng mà bây giờ tôi sẽ đến với cái phần mà tôi nghĩ anh em chắc chắn sẽ thích nhất luôn Đó chính là vũ khí các bạn à Đã <laughs> M4A1 của Grow hiện tại là đang sử dụng kim sư điểu này Có thiết quyền này Mình thì mình đang sử dụng cái cây này nè mọi người Mình á, ở trong nick của mình thì mình đang sử dụng M4A1 địa ngục bóng đêm còn Ro, ô oh, sở hữu nhiều skin phết luôn ấy Nhưng mà toàn là skin vĩnh viễn không á mọi người Mình nói thiệt với mọi người nha um, những cái bộ đồ mà mọi người mặc ở trong nít á nhiều khi nó không có giá trị bằng những cây súng này đâu thề luôn đấy tại vì free fire là game gọi là bắn súng mà cho nên là những cây súng nó rất là hiếm luôn các bạn à đây mảng xạ à đâu rồng xanh lộn nó nhầm sao vậy mọi người rồng xanh này hỏa kỳ lân này nhiều ghê luôn đấy nói chung là cũng nhiều phết đấy nhưng mà đối với mình á thì ak rồng xanh vẫn là một cái gì đó nó đỉnh vải nồi luôn các bạn hiểu không cho nên là không có cái cây nào có thể thay thế được đấy là theo tôi suy nghĩ cá nhân thôi nha Ska cá mập đen nè Cây này tính ra Ska địa ngục này cũng đẹp phết luôn á mọi người Nhưng mà mình thì mình vẫn thích uh, Ska cá mập hơn Rosa thì Rose sở hữu hai cây Còn Famas thì sở hữu uh, ờ, 8 cây Famas này là cái cây thần khí này Cái cây này hôm hôm trước mới mới ra này À đây rồi XM8 lôi thần mọi người ơi Thật sự là hồi xưa mình không có thích bắn X18 đâu Nhưng mà từ khi mà có cái cây lôi thần này tôi cũng gọi là thích bắn hơn ấy Blazer này, AUG này Cái cây AUG này mình mình mình mình cực kỳ ít bắn luôn ấy Thề với mọi người là mình cực kỳ ít bắn cái cây AUG này Và mình để ý là trong nước Kuro không có cây súng nào mà tính theo ngày hết Toàn là đồ vĩnh viễn không á nha Ở đây có cây này thì tôi để trang bị luôn đi cho nó có skin Súng máy của chúng ta thì sẽ có M60 này, M249 này Tiểu Liên này Đây đây đây đây Ui cơ đỏ luôn nè mọi người Cơ lục được cái thứ luôn này B90 của Rô thì sẽ có uh, Cây chiến ca hổ phách nè Nói chung là cũng nhiều á cái cây Thomas Bạch Cước này vừa mới rơi ra ở trong vòng quay may mắn á Cho nên là nếu mà bạn nào chưa quay thì các bạn hãy quay ngay nha Shotgun thì sẽ có u uh, mình mình đang nói là tại sao Rô lại không chơi khẩu long tộc nhỉ mình mình nghĩ oh my god cái cây này lần đầu mình thấy luôn á nha mọi người mình thể mọi người luôn cái cây này lần đầu mình thấy luôn ấy wow nhìn nó cũng gọi là chất lượng thật sự luôn á nha tại vì là đây là cái cây của titan nhưng mà mình thì mình vẫn thích cầm long tộc hơn nhưng mà nếu mà thích cầm cây này thôi thì cũng ok cái cây này cái cây này cũng là của uh, Watchman nè anh em nhìn ngầu thật sự luôn ấy mình nghĩ là mình hy vọng một ngày nào đó là Watchmen Man sẽ cho pack lại cái sự kiện đó để mình có thể quay lại được những cái cây súng đó anh em à. Còn cái này thì đang sử dụng của Street Fighter. Ui K98 chưa có skin này. Súng lục này, súng lục thì nói chung là cũng ít ít thôi Chứ cũng không có nhiều lắm Cận chiến thì nói chung là cũng có khá khá Năm đấm của Ro thì cũng rất là nhiều này Lựu đạn, lựu đạn thì cũng có sơ sơ bơm keo thì cũng có mười mấy cái luôn wow nói chung là nói chung là theo như hồi nãy giờ tôi review nít á thì tôi thấy là nít của Ro là một cái nít mà gọi là khá là đáng sở hữu và một cái nít khá là giá trị